lính cứu hỏa nè 22 rồi ok ở từ từ quên chưa ủa thầy vô vô đám ờ, ngay cửa này ngay cửa này Đó, ờ, lên tiền rồi qua đám này luôn qua đám này luôn ừ, nhanh vãi đó học tiền đều nè rồi em vẫn năm đó cái này là chi này em được hai lên hai cái nè đó em vẫn năm nha em không lên rồi bây giờ anh cũng không lên luôn nè anh vẫn 22 nè đó hai đâu hai cái đó nó sẽ cộng vô ngẫu nhiên chứ không nó cộng vô đông hết